không hay anh đàn nghe cũng dở Quang lên nói như vậy đó nhưng vẫn hát cho em hát thật lòng nghe cũng đỡ Hát cho em cả bầu trời hy vọng đã vài lần anh tưởng vỡ Bất kể khi nào em muốn về cửa trái tim anh vẫn mở Người ta nói người con gái đi bên cạnh Là món trang sức quý nhất à Thế nên anh lấp lánh Nhưng vẫn không thể nào bằng mắt em Có lẽ điều tệ nhất là mất em nhưng mà anh sẽ không ngu ngốc vậy Ít nhất là ngay trong lúc này Cổ áo anh luôn nghe mùi thuốc lá Hòa với một chút mùi nước hoa Đôi khi là dấu môi em trên đó Đôi khi là hương tóc em tối qua Em thường nói anh ơi đi chậm lại Khi ngang qua con đường nhỏ có hoa Để thấy em xích anh ôm chặt lại Sài Gòn này như chỉ còn có ta Anh có thể chờ em từ sáng đến tối Chỉ là thấy em trong bộ đồ anh yêu có em ngồi phía sau đi đâu cũng được em không cần mang son mỗi khi gặp anh năm phút sau son sẽ mờ ngay thôi vì em thích anh hôn lên môi lên đâu cũng được không phải mang make up từ sáng đến tối Anh chót yêu luôn mộc mạc nơi em Em vẫn lung linh khi cần Em sao cũng đẹp Rồi mai này ta ra đi Em muốn chiếc sân nhà đầy hoa Anh nói em còn bên anh à thì anh sao cũng được yeah. em nói em không thích người vô tâm nhưng anh sao cũng được là con gái ai không muốn được quan tâm nhưng anh sao cũng được vì nếu thương em anh sẽ không làm em đau và nếu em khóc em sẽ không cần anh lo và nếu phải đi em sẽ không quay trở lại Và nếu em lại yên bình anh sẽ chẳng cần đi đâu Wow yeah, dạ, anh thích điều đó Anh vẫn đang say em có biết điều đó Oh sorry nãy giờ em nói gì Sorry nãy giờ không để ý Vì anh mãi nhìn em đôi mắt hiền Cả cái cách em nhìn anh rất hiền Khi cười làm rất thêm anh Khi buồn còn vẫn long lanh Anh có thể chờ em từ sáng đến tối Chỉ để thấy em thôi baby Có em ngồi phía sau Đi đâu cũng được em không phải mang son môi em biết năm phút sau son sẽ mờ vì anh thích hôn lên môi hôn rất nhiều em không phải mang make up từ sáng đến tối em vẫn lung linh khi cần 扫。